Phước uh, Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú anh chị và các bạn hiện tại là Phước đang có mặt tại xã Mỹ Thuận huyện Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long để uh, ghé thăm hoàn cảnh của uh, hai mẹ con bà Ánh và anh Nghĩa được biết thì uh, anh Nghĩa bị bệnh tâm thần nặng từ uh, năm 19 tuổi đến bây giờ và năm nay thì anh đã uh, 35 36 tuổi rồi và bị xích trong cái nhà ở phía trước cô chú anh chị uh, là cũng 16 năm nay để tránh cái trường hợp mà anh bỏ đi bị khóa vì à, hiện tại thì cứ mặc đồ vô cho anh thì anh cứ à, xé hết à, bệnh tình của anh thì cũng đã được à, mời mấy cái thầy về hai ba người làm phép và đưa lên bệnh viện biên hòa luôn nhưng mà chị cũng không có khỏi và thật sự thì phước cũng không có gành về các vấn đề tâm linh nhưng do thấy hoàn cảnh của hai mẹ con thật là đáng thương nên tiện ghé thăm và ghi hình lại cho cô chú anh chị xem à trời có con uh, ờ, kỳ đà nhắn mối ảnh là họ tên đủ của ảnh là cái gì vậy bà Nguyễn Quốc Hiểu à, ở Nguyễn... trong giấy tờ nó Nguyễn Quốc Hiểu Nguyễn Quốc Hiểu hả bà à. Ủa vậy sao con nghe bữa hôm anh kia nói là ảnh tên Nghĩa Nghĩa là hồi đó bà ngoại nó đặt cũng như chị nó rồi ơn rồi thằng này tên Nghĩa nè À vậy đó hả Ơn Nghĩa à, Bà thường ở đây người ta kêu là bà cái gì để con dễ tiện xưng hô á à, à, Tên à, họ tôi thì Phạm Thị Ánh còn kêu theo ông chồng thì à, ông ờ, vợ ông bắt kỳ thận à vậy đó hả dạ ảnh ảnh có hung dữ không để bước vô có sao không không hồi ờ, mới ờ, đầu tiên thì nó cũng bước mùng chiếu nó xé quần áo nó ý, ý con nói là bước vô trọng á bước vô trọng là có sao không á à không, không sao đâu mình kêu ảnh ảnh biết không ta kêu là nó không có hồi mà mới thì nó còn nói chuyện rồi bây giờ dạ. ảnh là ảnh bị bệnh là khoảng bao nhiêu năm rồi đó bà Ờ, còn 19 tuổi nữa 19 tuổi hả Dạ nó tuổi sủ nào không biết tuổi sủ hả tuổi sủ gì năm nay cũng 35 36 hả ta vậy dạ, mình không con đó lên bò hoài vậy luôn hả bò hoài, bò Ủa lúc trước là sao mà ảnh bị bệnh vậy bà? Ừ, lúc trước 19 ờ, tuổi rồi, nó cũng đi mận hồ rồi chung với người ta đó rồi không biết nhưng mà nhầm chỗ gì mà nó chưa cái nó ăn cơm nó ngộ trận trắng là nó không ăn người ta thấy vậy đưa về nó nằm nó mò mồm bọc miếng không cái à, bà ngoại nó thì cũng người thiên chúa rồi bà cũng không có tin gì đoan rồi đưa cho ông cha ông làm phép làm phép thì thấy nó cũng hơi tỉnh rồi thì sao nó nó không tỉnh cái nó đi lạc qua, qua biên giới bển á dạ. rồi à, cái à, bộ đội biên phòng ta mới giữ bển kêu đi qua rước nó về rước nó về tôi nói à, bây giờ cũng như là trong túi không tiền mà cơm mà không có nấu mà không có gạo nấu mà làm sao mà đi về mà nội trong ngày được thôi mấy ông giữ lại dùm đi nó bị tâm thần thì yeah. À, mấy ông thẩm định hôm đó là mấy ông nói nó bị thần kinh nặng à dạ yeah. rồi có à, đưa đi à, mà biên hòa lần rồi thì nó chở người ta không nhận người ta nói nó nặng quá rồi người ta đưa về mà không nói chuyện giảng gì chứ rồi nhìn khuôn mặt đẹp trai quá trời luôn một cái giấy chứng minh của nó mà hồi đó cũng làm giấy chứng minh giấy đăng ký đều có hết trơn đó à, đây là hoàn cảnh của anh à, nghĩa à, anh bị à, tâm thần thì à, năm nay cũng uh, khoảng cỡ 16 17 năm rồi à, được uh, xích ở đây đi uh, qua bên uh, Campuchia vẫn à. À, Campuchia. cũng như là ở bên kia là me ở bên đây thì của bộ đội biên phòng nó đi bên đây nè à, hồi đó là nó cũng còn đấy cái à, mấy ông đó đó à, ủa sao mà ông à, đi à, đi đâu đường này nó nói này đi kiếm cũng sao nó học thiếu lắm tự Kệ, đi ừ. núi hả cái à, mấy ông nói ủa sao đi đường kia ông đi mà đi ông đi ngã này không biết rồi hỏi chứ ông đi vậy rồi cơm nước làm sao nó là nó gặp người ta bán bánh rồi nó làm gì chứ phải mà nó giữ chắc tao bánh nó chết à. như ảnh là giờ là bận đồ đồ vô là ảnh xé hết trơn giờ là ở nhà là bà ở chung với ai ở nhà có thằng út còn là còn một, út một thằng à, thần kinh mà nó hơi nhẹ ủa mà người đó đâu nó đi cắt cổ hồi sáng giờ chưa về nữa. à vậy là cũng vẫn còn thêm một người à, bị à, cũng mà hơi nhẹ phải không nhưng mà vẫn còn đi làm rồi tới lui được đó nó uống rượu vô một cái không ai kêu nó cũng uống uống cho đã nó về nó đập đồ trời lúc trước giờ mình là có đi thầy gì đó để chị với ảnh chưa bạn hồi đó nói trơn rồi nó không có ấy ta đeo cái sợi dây nị ngang đây nè đi xuống ruộng thì bơi không thấy nó mở dạ. sao về nhà nó cởi áo và tắm rồi đâu có tiêu chỉ mà đỏ đỏ vậy dạ. quả cũng là khét rồi vậy đó rồi dầu cho nó mà nó cũng không không chịu rồi có lúc thì nó có người cũng đi theo nó là mất cái đầu anh nói gì hả bà cái bà thầy bà nói là bà gì bà giữ rồi trong ba ngày trở ra đây gặp mùng à, ai nó cũng dở mà nó nó dở nó không làm gì nó dở cái nó bỏ xuống nó dở bỏ xuống mấy cái mùng chị em gì ngủ trong nhà ông rồi mở cho dở cho kêu anh anh nghe không ta anh nghĩa giờ nó không có nghe không nghe chứ hả cứ vậy đó hả vậy hoài vậy đó tội quá trời lúc đó ờ, mà đi thì còn bận cái áo cục tay đây không khăn không nón không gì chứ cây đi qua bển nước được nó về thì cái cái giò nó lột có lốt lốt vậy là mình đi qua tới bên nước ờ, bên Campuchia anh bển mình rước về luôn hả bà đi dạ, lên ờ, ở trên Long An rồi ra một quá dạ. ở đó rồi cái mấy ông bộ đội đồ ở đó đó mấy ông mới điện dạ cũng như 10, 12 giờ này thì tàu ở ngoài vô rồi cái chiếc ở trong này nó chạy về ngoài rồi 12 giờ mới mới có về cái tôi năn nỉ thì nói bây giờ tôi không có tiền à, anh à, làm ơn bây giờ à, anh à, điện cho người ta gửi tàu vô cái tàu đò mà của dân đi người ta đâu có dám chở cái ông ngoại đưa vô một chiếc bo bo bốn ba ông bộ đội với một ông chỉ huy đưa vô tới 11 giờ vô tới một quá rồi cái làm cơm thì cho nó ăn hỏi chứ đi nhớ mẹ nó nó nhớ nhớ hỏi sao gì nó nó quên đường nó biết đường về vậy là cũng có đã đưa anh đi bệnh viện rồi cũng đi mấy thầy chị rồi mà không hết à, như là nãy giờ á cô ờ, cô này kêu bà đi bà bà ảnh nãy giờ á đã ờ, nói á, thì ờ, cô chú anh chị á nếu mà biết được cái chỗ nào á mà có thể chỉ được chữa trị được cái bệnh của ảnh á thì chia sẻ với lại chỉ cho Phước ha để Phước có thể lại báo cho bà biết để bà có thể đưa anh ấy đi điều trị chứ nhìn ảnh thì rất là đáng thương tâm luôn chị còn rất là trẻ luôn mới có 35 36 tuổi mà khuôn mặt rất là đẹp trai luôn nè cô chú anh chị nó hiền khô à nó hiền khô à ừ. ờ, đó, nó, nó hiền khô đây ờ, nguyên cái ờ, giờ cái cuộc đời là giờ chỉ còn ngồi ở trong cái nhà như thế này không đâu còn làm gì được nữa trời ơi hồi đó cái cái máy ờ, lợp lá hồi xưa là lợp lá này hả bà lợp lá còn cột thì ờ, bằng tre với ờ, không à rồi mối rồi nó ăn hết trơn rồi trời mưa đến đổ nhà nước vô thăm mà mưa dột rồi mới lấy cao su trùm cho nó thì là cái này là cũng là cái nhà này là mới dựng đâu lên cái này cũng mới có hai năm nay à dạ tại vì đó mấy ổng cũng cho nó con bò dạ nuôi rồi cái con bò nó đẻ rồi bán con bò con ra mấy à, mà à, mua ăn mặc được cái này cho nó thôi vậy ờ, con ờ, gửi cho bà 500 để cho bà có thể bà mua thuốc và uống á để ờ, bà với lại bà giữ gìn sức khỏe cái này cũng là tiền của mạnh thường quân họ gửi con để con gửi cho bà chứ rồi xong rồi để con về á con chia sẻ lên rồi các cô chú anh chị á, hay là trên cộng đồng mạng á, người ta biết được cái bệnh của ảnh như vậy á, để có thể có thầy nào đó giỏi á, để có thể trị được cho ảnh hay không rồi bà thì bà giữ 500 à, này đi của à, mạnh thường quân họ gửi con con gửi cho bà dạ rất dạ. là cảm ơn à, những người giúp đỡ dạ nè bánh của của trời Phật cho ông xuống hết nè đâu có ngoan ngoãn hiền rồi hết quậy phá rồi Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Lời nói đầu tiên thì Phước ờ, xin phép là buổi ghi hình hôm nay là không ờ, mang tính chất truyền bá mê tính gì đoan ạ. À, mọi người thì có thể xem xem qua thôi. Và nếu mà cảm thông được thì có thể cầu nguyện cho anh hiểu hết bệnh để hòa nhập với cuộc sống của con người. Và còn nếu không thích xem thì có thể lướt qua hay là bấm dislike gì đó cũng được, không có quan trọng đối với Phước tuy nhiên xin đừng có chửi à, chú tám à, vì chú cũng đã lớn tuổi rồi mà cũng phải cố gắng lặn lội đi vào vùng sâu vùng xa này để tìm đến nhà à, xem tình trạng à, của anh hiểu và tìm cách cứu giúp cho gia đình của ảnh thì phước xin cảm ơn ạ à. và hiện tại thì phước à, và chú tám đã đến được nơi phía trước là nơi mà xiềng xích anh hiểu 16 năm nay trước là một cái chòi bằng lá à. và mưa thì dột phải che cao su và được ờ, địa phương thương tình nên xây dựng cho lại cho một cái ờ, cái nơi để ờ, che nắng che mưa cho anh theo như lời của chú tám nói thì anh hiểu là bị về cái tâm linh nè chứ không phải là về cái tâm thần rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu để theo dõi ha đừng rồi bây giờ vậy bây giờ đi tôi giái tôi xin cho nàng hoàng để cho họ chứng tôi ha tôi đến để tôi nam mô di phật nam mô di phật nam mô phật giấy của quyền đất tổ hai dòng tộc họ nguyễn họ phạm xin chứng hôm nay ngày 13 tháng 9 năm lịch tôi pháp sư đại diện đấng thượng đế nhận xác định đến để độ nhân cứu thế hôm nay tôi đến để xem bệnh của nguyễn quốc hiểu 35 tuổi số cầu sinh chư vị trong kiến họ Phạm Nguyễn của quyền thất thổ hai dòng tộc về chứng chiếu và cho tôi xin được bớt hành con cháu xả ra buông xác Nguyễn Quốc Hiểu 35 tuổi để trở về con người bình thường cầu xin của quyền thất coi tộc kiến họ Phạm Nguyễn và tôi sẽ đề nghị với gia chủ làm tiệc cơm chai để đãi chư vị của quyền thất tổ trong chiến hội này và ân xá xả cho những gì gia chủ không biết cầu xin chư vị chứng giám hộ nè hôm nay tôi đến thì tôi nhận lệnh của bề trên để độ nhân thì có duyên thì tôi mới đến còn không có thì thôi tôi không có tới ha thì quý vị cũng đã thấy tôi như thế nào rồi đó thì à, ráng nể tình thôi à, cho tôi đã được sinh cái bệnh của Nguyễn Quốc Hiểu 35 tuổi là cũng là con cháu chích của trong cái dòng tộc họ Nguyễn Phạm này ha thì thôi thì giờ đó có duyên rồi đến thì bây giờ tôi sẽ là đề nghị với gia chủ là bà phạm thị ánh ha, sẽ hợp tác để làm cái lễ tiệc cúng trại chư vị ha, của quyền thất tổ hai chiến họ này ha, và an vị lên đâu đó cho chỗ thờ chứ còn không có bỏ bê gì thì quý vị hành ha thì bây giờ nể tình tôi thì quý vị làm cho coi được nha buông ra cho tôi xin á ha trong chiến họ này ha nam mô phật và và tù giáo chủ xin chứng để hôm nay đệ tử đến để cây tục gia của nhà họ Phạm Nguyễn này để cầu xin à, chứng minh hộ trì độ hộ bố điện thiên hộ trì đệ tử để độ nhân cứu thế độ sinh à, Giêsu và dạ, tù giáo chủ chứng giám hộ trì độ hộ rồi cơm chay bên này bốn chén bên này bốn chén là bên nội bên ngoại ở ngoài 12 chén cúng cháo nếu mà phải thì theo đúng là, là cúng cá cá lóc binh mà trong chiến họ mà thì bây giờ thay vì mình cúng đó thì mình không cúng bây giờ mình cũng cúng chay cúng cháo ha đàm đồ chay cúng lên cũng gạo muối ha với tiền vàng bạc bông qua trái cây đâu đó đàng hoàng hết ở ngoài sắp ở trước cửa là 12 chén cho binh trong chiến họ còn trong này của quyền thất tổ là 8 chén bốn chén bên này bốn chén này hương đăng trà quả đâu đó đàng hoàng rồi tôi sẽ qua tôi cúng cúng xong rồi tôi sẽ nói chuyện với ông ha rồi bây giờ xịt cho nó sạch sẽ đi rồi tôi sẽ cho nó nghĩa là ông ấy ông dịu xuống rồi dịu rồi đó chịu rồi đó dịu xuống không có hành nữa thì tôi sẽ nói chuyện sạch sẽ đi rồi tôi mới vô tôi đem chư thiên vô Tắm chưa? Nãy tắm ờ, gội rồi. Tắm rồi hả? Dạ. Rồi. Dạ thôi quan cơm nước đổ ông Lung. Rồi nãy Quậy phải không? Quậy dữ lắm không? Cái này phải không? Quậy. Bán cơm mà đi làm này có điện nè Ừ. ừ mô Phật à, giai chư vị à, cũng nguyện Phật tổ trong chuyến hội này nè hôm nay tôi sư đến nè ha thôi thì bây giờ cho sư xin phép đi để uh, làm theo ý nguyện của mấy ông ha hạ nhiệt xuống ha bớt hành xác uh, Nguyễn Quốc hiểu 35 tuổi sủ này ha thì có cái gì những gì đó mà đã lỡ làm con cháu không biết rồi đó bởi vì cái đạo giáo nhiều lúc đó, nó còn không không học thông học sâu thành ra có vấn đề sơ sót đối với quý vị thì thôi quý vị hôm nay sư đến thì có cái duyên thì sư đến sư giúp để độ cho quý vị có chỗ an lành à, nơi an an vị thờ cúng con cháu đây sẽ thờ cúng bà phạm phạm thị phạm, phạm thị ánh ha, là chủ gia bây giờ đó sẽ đại diện và sẽ làm cái cái nơi để cúng tế và thờ cúng quý vị của quyền thất tổ trong chiến họ Nguyễn Phạm này thì thôi giờ nghe cho sư sinh thì đây cũng là cái cái duyên ha, đến tôi ở xa lắm đó tôi đến á tôi thấy rồi tôi mới đến á có duyên tôi mới đến còn không có duyên tôi mới đến gặp đâu thì thôi bây giờ cho sư sinh buông cái xác này ra ha đó cái gì cũng vậy rồi mặc đồ vô đàng hoàng đi ha mấy ông á giờ cho phép làm cái phép ha để chứng nhận cái cái cái cái, cái, cái lời tôi xin nè xin hỏi nè buông xác ra không hành nữa để chờ ngày cúng tế đâu đó đàng hoàng an vị quý vị thì lúc đó là quý vị có chỗ rồi thì hậu gì không mượn xác nữa cho trở lại đi chứ còn mà kiểu này đó là mang tội với bề trên á thượng đế không có chấp nhận cho quý vị làm như vậy thì bây giờ sư cũng hiểu cái chuyện đó bởi vì quả quá mà không vui mà ha ờ, con cháu gì mà không biết ông bà kỹ tưởng gì hết bỏ bê ha, để cho lạnh lẽo đói bữa đói bữa no thì thành ra mới có cái vấn đề ờ, hành hành xử như vậy phạt thì thôi phạt thì tới lúc nào đó thôi chứ không phải phạt hoài phạt hoài rồi sao đâu có được tới ngày tới giờ rồi hết rồi thì bây giờ an vị cho quý vị có chỗ tôi hứa tôi sẽ ra tôi làm cho tới nơi tới chốn ha rồi xong đâu đó đàng hoàng rồi thì ờ, buông xác ra thả ra tôi sẽ nhờ ờ, bề trên xuống để độ cho cái cái cái vấn đề mà hương tâm linh của của dòng tộc này trở nên đó, đâu đó nó ổn thỏa có chỗ ngồi chỗ ở con cháu cúng kiến dỗ vải bất cứ gì ha, đâu đó đàng hoàng hết giờ chịu không ha không có hành nữa nha chịu rồi phải không vậy nghe lời sư cho sư sinh đi đó rồi sư bây giờ sẽ đề nghị với gia chủ nè làm cái lễ bữa 16 này âm lịch ha là sẽ làm cái lễ trai đàn à, cúng tế để xin à, quý vị à, cụ quyền à, thất tổ trong cái kiến họ phạm nguyễn này á tới đận chứng rằng à, ân xá giảm tội không biết thì thôi chứ người ta biết rồi thì người ta sẽ làm cho quý vị dự ý ha, rồi quý vị buông sát ra cho nguyễn quốc châu Nguyễn Quốc Hiểu à, 35 tuổi sủ này trở nên à, bình thường quá lại trở lại bình thường sống lại cuộc đời à, còn còn trẻ phải lo đi làm chứ còn về bệnh hoạn hoài hành xác gì khổ quá thấy tội qua gia đình quá à, cho sư sinh đi nha ha à. rồi bây giờ cho xin cái cái ly cô cho uống nước được không cho uống nước mà... bây giờ đem quần áo vô cho mặt không lấy quần áo cho cho mặc đi thì nghe nè rồi bây giờ nè trước khi mà để giao lưu về uh, điển thiên và tâm linh thì bây giờ uh, sư sẽ đề nghị là cho cái phần xác này mặc đồ vô đàng hoàng ha rồi á ờ, đâu đó nếu mà được thì á, đồng ý thì á, hãy cho xác nó mặc đồ vô nha chứ tôi không có ờ, chư thiên ta xuống đây á mà như vậy đó thì mình mình tiếp đón là phạm tội với bề trời đất đó ha, về nghe sư cho sư sinh cho cái xác này mặc đồ vô đàng hoàng để tiếp biết chư thiên rồi xong rồi 16 này sẽ làm lễ cúng tế đãi quý vị binh gia trong kiến họ và cửu huyền thất tổ hai dòng tộc họ Nguyễn và họ Phạm tất cả đều sum họp lại để nhận cái lễ tạ lỗi của con cháu trong khi họ đã không biết à, bỏ bê từ bao lâu nay thì bây giờ sẽ buông ra sẽ làm đâu đó là làm lễ thờ cúng đâu quý vị đàng hoàng ha bây giờ hãy mặc đồ vô cho sư xem nếu mà quý vị đồng ý mặc đồ vô tôi biết mấy ông là đón tôi rồi từ hồi sáng giờ tôi đã biết hiểu mấy ông đó đang chờ tôi vô đang khai mở những gì quẩn khuất từ bao lâu nay ha, thì thôi bây giờ cho sự sinh đi sư hứa sẽ làm cho quý vị vừa ý nhất nghĩa là an vị cái chỗ có chỗ ngồi con cháu cùng thờ cúng đàng hoàng hết nhưng mà cho ngược lại cho sự sinh là buông xác ra hôm nay là đến rồi đến ngày giờ rồi quý vị được ăn trên ngồi trước có chỗ người tôn kính trong con cháu dòng họ từ giờ sau là không có không có sai phạm nữa rồi cho sư xin đi ha rồi quý vị vậy là đồng ý rồi đó mở dây ra đi mở ra mặc quần vô đi chịu rồi đó mặc đồ đó mà ông chịu rồi bây giờ cô tôi cho chuyện chỉ cho cô uh, sắp xếp đâu đó cúng kiến đàng hoàng con cháu là có bao nhiêu người tới là bữa đó là phải ra quỳ lại và giái xin tôi đã trụ trì tôi thỉnh ông trên xuống xong sau đó đàng hoàng là giái xong rồi ông thỉnh mà ông lên bàn ra chợ mua một cái bản nhỏ về là cụ quyền thất tổ hiểu nói không à, mua cái bản cái bài vị nhỏ lớn nha người ta để cụ quyền thất tổ đó mua cái nhỏ nhỏ này vừa vừa của mình mình để lên bông trái cây ba chung rượu một cái lư hương to nhà cái lư hương nặng bữa đó cúng xong là ăn vậy luôn ra trên cái bàn đó tôi cho họ bắt đầu họ chịu là ok đó không hành nữa đó hành hết con cháu luôn đứa nào đó từ từ từ từ từ từ tới tới tới hoài chừng nào mà làm vừa ý họ thôi cứ uh, không không muốn buông ra đi hết vậy rồi bây giờ vậy cô cho tôi cái chén cái ly sạch bây giờ tôi sẽ tôi sẽ cho cô năm lá phép bây giờ không có có cho nó bằng cái cái chai kiểu gì chứ chỉ là ca mũ không sao ok ok không có gì có, có rồi đập bể luôn sạch không sạch sạch sạch phải không dạ cái ca thường ngày cho rồi bây giờ vậy đây là đây bữa nay tôi ờ, tôi cúng hôm qua tối hôm qua tôi xin rồi tôi mới coi tôi biết cái chú này bị cái gì rồi đó thành ra tôi xin đây là nước cam lồ của thượng đế là đức chúa trời đó ha phật phật phật tiên thánh thần bây giờ tôi xin để tôi cho cái chú này uống để hạ nhiệt độ xuống ha thì bây giờ trong này tôi có cho năm lá phép thì trong đây cho tới bữa 16 cứ cho nó uống sáng chiều cũng được cho uống buổi chiều mỗi ngàn lá bữa nay tôi đốt một lá tôi cho uống với cái nước này cô chừa cái nước này để cô cho nó uống lần chút chút rồi cô pha nước vô pha nước mưa nha là lấy nước mưa pha vô rồi giái nam mô a di đà phật giái thượng đế trời phật ha giái phật tổ tam diện tổ giái cái gì đó nữa tôi viết lại cho cho đệ tử được thỉnh cái nước cam lồ này để cho thành hưởng ha cái phép cũng vậy người ta chịu rồi đó ở ngoài người ta chịu đó rung rinh rung rinh rung rinh tanh quá ở trong còn tanh lắm Yeah. <clears throat> đây bây giờ ai nhớ cô này là gì Còn, à, chị thứ năm cô ơn nó phải không vậy thầy nhớ chưa ủa sư nhớ chưa ha ơn nghĩa ừ. ừ. bây giờ dây đây là rồi bây giờ vậy, tôi cho cô thỉnh tất cả là 5 lá. mười hai giờ tôi thức dậy tôi phải làm cái này cho cô cho chú đó đó. Đây là những chữ của Đức Thượng Đế, Cha Trời đó, và Phật Tổ. cái lá này này là lá cuối cùng nhé tôi cho cô ờ, từ gái nè đây bên này tôi cho đốt lá này ba chữ rồi ngày ngày mai chiều mai sáu chữ ha khác nhau hết thay gì chứ khác nhau giá khác nhau hết ha hai cái này với cái lá này là cuối cùng đó tôi sắp gì cứ đốt tới đốt ô làm chiếc cái này tí xíu ra đổ nước mưa vô rồi nguyện giái tôi chỉ cho giái tanh quá tôi vô không được tanh quá tanh lắm chịu không nổi chư thiên tới tới đây tôi bị dội liền nhưng mà hết hết vậy rồi phải không thấy nhẹ nhàng rồi phải không hết rồi đó à, ừ nam mô phật nam mô phật phật giới thầy mẹ giới phật tổ giới tam diện tổ giới dự riêng chư phật tiên hạnh thần lòng thân pháp xin chứng đệ tử khẩn thỉnh cầu xin trên ban hồng ân hộ trì độ hộ cho phép cung thỉnh thần phù thần chú tam thiên thần phù tam thiên thần phù ngũ lôi để dằn tâm tinh tánh cho họ nguyễn quốc hiểu 35 tuổi sủ này ha được dằn tâm dằn tánh lại ha để chờ ngài À, đưa cụ huyền thất tổ trong kiến họ phạm nguyễn này an vị à, à, cầu xin ân tên hộ độ đệ tử nam mô phật cho phép được thỉnh bạch thủy thần thần phu Rồi bây giờ đây. Này có, có lấy cái, muỗng mà quậy ra cho Dạ không cần không, vậy đó. Nó, nó không phải phải không? rồi chiết ra cái nào sạch đi nào sạch rồi ờ, nhưng mà bây giờ khác rồi dạ. xin miếng nước nước nước nước mưa ờ, ờ, nó phun ra tâm thần sao uống được mẹ đâu có phải bị tâm thần đâu bởi vì nó bị thần kinh đó nó phát bán bây giờ còn cái thằng bắt cắt cỏ cũng ở lại chứ qua thấy đó nó hồi đó là vậy nó tỉnh tỉnh nó chứ còn thôi hồi nó mới bệnh cái miệng cái này giờ cho nó uống nha giờ vô vô cho uống được không giờ à, đem vô rồi à, có có để cái bánh cho nó ăn rồi nó uống thì bây giờ tôi không biết cô làm sao mới nó uống thôi dạ. ha dạ. uống xong rồi tôi mới vô tôi chạy trượt nó tôi dằn đâm lại cho mấy ổng nam mô bổn vô Phật giới giới Phật tổ gia nam giới giới chi lý tiên lan thu nam pháp gì để tự hương kinh phụ sinh lan ngôn thị độ cho phép công thần vô bạch thủy đặt cho hai cái vũ à, lỗi hộ thị độ cho được dằn tâm tình thi à, hậu quyền Namo Te Bồ Tát Thích Ca Gia Bồ Tát Sư Lô Tô Sa Cô Di Bồ Tát Công Tát Gia La Mã Ni Gia Ma Qua Tam Gia Bồ Tát Gia Ma Sa La Ăn trước đi. Có thằng nhỏ cháu. Có đi đâu thì có thằng nhỏ nó ở nhà nó cho uống. Nó cho chịu uống không? Đó phải không? Dạ. Kêu nó ra. Dạ đây con. Cô cho cho uống được không? Cô nói nó nghe không? Đây. Bây giờ nó con cho nó uống nước này. Không không cho đổ nha. Hiểu chưa? Dạ. Uống hết đều rồi giờ để giờ nó ăn đi rồi kêu nó uống ăn từ từ đi coi bình thường nó ăn nữa mới uống phải không rồi để chờ nó ăn xong rồi cho nó uống nam mô phật à, nam mô phật nam mô phật dạ chư thiên à, long trần hộ pháp nè à, chư gì nè về hỗ trợ đệ tử nè để độ cho cái thân phần xác này nguyễn quốc hiểu này ha được ờ, dằn tâm tịnh trí rồi ha hôm nay là cái duy nghiệp nó cũng đã tới rồi mình uh, sư đã tìm được cái vấn đề uh, gút mắt của gia đình đối với cái phần à, sát Nguyễn Quốc Hiểu 35 tuổi sủ này thì thôi là cụ sát tổ ờ, của hai kiến họ này cũng đã đồng ý thì uh, lời đề nghị của sư thì hôm nay sư cũng mong muốn ha uh, chư thiên về hỗ trợ đệ tử để hợp tác để với dòng tộc của huyện Thất Tổ trong cái họ phạm nguyện này để làm cho nó nó được tốt đẹp độ nhân cứu thế ha à, mình làm thì làm cái gì được mình à, à độ cho sư làm cho tới à, cho được việc à, cái này cũng bị hành sát cũng tính ra mười mười mấy năm rồi cũng mười bốn mười lăm mười lăm rồi thôi à, nay cái duyên nghiệp nó cũng đã hết rồi thôi nó cũng đã đỡ rồi thì bây giờ chư vị độ hộ cho sư nè ha làm cho được ừ, tốt đẹp đây ha tạo tạo công phước tạo đức nó nghe lời đó mặc đồ không có xé à bữa nay mấy ông này nghe lời tôi rồi tôi sẽ đề nghị cái, cái gia chủ này làm ờ, lễ linh đình đãi mấy ông kiến họ đâu đó đàng hoàng và ngồi xin xin xin xả hết những cái gì không biết nói ra cũng không có phải là là không muốn làm mà tại vì cái, cái gia tộc không có biết bởi vì mới có cái vấn đề sai phạm từ bao lâu nay thì chư vị thôi cũng nể tình sư đi thì sư chư vị cũng đã thấy tôi là cái người nhận sắc lệnh của thượng đế của phật tổ để những ai có duyên thì tôi đến thì là để tôi giúp trong cái vấn đề lãnh vực đó lãnh vực của tôi thì ờ, đây là cũng là cái cơ duyên để thôi mấy ông uh, à, nể tình đi ha à, sẽ làm cho mấy ông dự ý nhất như là cúng tế ờ, rồi an dị thờ cúng đâu đó đàng hoàng bữa 16 tháng 9 âm lịch trước 12 giờ trưa ngọ thời à, rồi thôi đó là gì đó thì bây giờ chuẩn bị tôi mấy ông cho phép tôi tẩy trượt ha cái phần xác này để tiếp điển thiên liêng ha cái phần thiên liêng á người ta xuống mà trượt quá ô uế quá người ta không có vô được người ta không có làm được thành ra bây giờ mấy ông uh, chư vị à, của quyền thất tổ trong cái cái xác này á, buông xác ra không không có hành nữa để cho cái tôi á, làm việc với cái phần xác này sạch sẽ để đón điển thiên và uh, cho nó được thông thông thông thương với nhau ha chứ còn trượt quá ô trượt quá là không có vô được à, tôi cũng à, có duyên rồi đó tôi mới xuống thấy đó đây là cái đầu tiên thì đó ai mà bước vô á, làm được thì tôi sẽ sẽ để cho làm vậy thôi đó nhưng mà nếu tôi làm rồi đó là không ai được quyền cho vô làm hết tới lúc nào tôi nói ờ xong rồi đó còn tôi không làm được tôi sẽ nói không làm được bây giờ tôi giúp cho bạn và con chào chút đi chờ cái hết đi rồi khoan đem vô để chờ chú đó bây giờ cô á nếu lấy cuốn sách ra rồi tôi viết cho rồi cái bữa 16 này tôi sẽ đi với uh, Phước à, tôi đi đi với Phước vô đây là tôi sẽ trụ trì cúng tôi thỉnh chư thiên xuống chư thần xuống đây cho tôi ba cây nhang luôn lấy cho ba cây nhang luôn Chờ chút đi con Để đi, để đi đi Chờ chút đi, con là người đích thân cho uống nha Chưa, chưa, đang ăn mà Ngoan rồi dễ thương rồi, à, không có gì đâu Người ta dữ lắm á, cụ huyền này không, không vừa ý mấy hành dữ vậy đó vậy là vừa mới hay tin là điện thoại nghe nghe cái điện thoại thôi là ở đây là anh đã quậy rồi đó ha ừ tại cường điện dưới đang làm dưới nhà nó đó dạ ừ, bà mẹ nhà nhà điện gì bả cường cường thôi vậy thôi về đi rồi đang làm giống như là biết á biết có người sắp tới á ừ. ở đây là cũng là quậy chứ bình thường ăn cũng đâu quậy dữ gì hả chị ừ, ở nhà mới đang bưng cơm ra nó không ăn bưng dạ. đổ hết lum la cho rồi giờ hôm nay là hôm nay là sư ờ, đến là vô là xin phép mà chư vị à, theo hộ trì là sư là để vô là tẩy trượt cái phần à, xác của Nguyễn Quốc Hiểu 35 tuổi sủ ha, cái duyên nghiệp tới đây rồi thì tôi đã lên tiếng là xin của quyền thất tổ trong kiến họ Nguyễn Phạm này đó cho phép rồi dự ý rồi thì bây giờ tôi vô hôm nay là chỉ đến để tẩy xác để dằn lại cái cái phần à, cho nó được bình tâm tĩnh trí lại thôi còn cái vấn đề an vị quý vị là bữa 16 tháng 9 âm lịch sẽ đến làm lễ cúng tế và an vị quý vị à, trong kiến họ con cháu bây giờ bắt đầu từ ngày sau là phải thờ cúng đàng hoàng à, hương khói đâu đó ha à, rồi hôm nay á, bây giờ đến là sư vô nha mấy ông mở cửa ra là đem mua bình gia vô nam mô phật nam mô phật nam mô phật gì vậy Ờ, thầy mẹ và Phật tử tâm 그 삶의 예박도 담지로 예박이 되는 아마 để tự ăn đến cầu xin bạn quan ngồi để họ cho bạn công tỉnh làm cho bạch thủy tam thiên tăng à, sang cầu xin cho ba cái nhang đốt lên cầu xin cho phép hôm nay là sư đền à, để làm lễ tẩy à, tẩy trượt cho xác này cho sạch sẽ và uh, tam dừng ngừng hành xác để chờ tới ngày 16 này làm lễ cúng tế ăn gì dị à, cùi tất cổ kiến họ nguyện và phạm ha nam mô phật bên này là tới rồi sư đến thì sư đổ cái xác này á à, của quyền thất thổ trong này á thì thôi cho sư sinh đi ha à, đâu đó thì thôi quá rồi quá lâu rồi bây giờ cái xác này còn ờ, xương với ờ, da cơ mà chứ không còn máu nữa thôi cho sư sinh đi nha bây giờ dự ờ, ý rồi làm những cái gì đó nam mô phật à, tẩy cho sạch sẽ hết rồi đó à, tẩy ô uế cái cái cái cái, cái lông sàn này ha tẩy cho sạch sẽ mấy ông cho tôi xin ha không buông xác ra mà nè bây giờ nghỉ thảnh thơi đi gần chờ ngày ăn gì, rồi bây giờ bây giờ uống ha uống miếng nước đi uống nước xin cho sườn uống đi không có gì hết cà đó dưới mà cái cái cái cái giấy để cho nó nó được à, không vô đi ừ. Không để, à, quá giỏi mấy ông chịu rồi mấy ông chịu rồi à nó như vậy đó thấy đơn giản lắm chứ không có gì mạnh hết đó. đó nhưng mà rất là tốt ha rồi uống thêm lần nữa cho khỏe luôn cho cho cho bánh nó đi xuống hết nè bánh của của trời Phật cho ông xuống hết nè đâu có ngoan ngoãn hiền rồi hết quậy phá rồi rồi thì bây giờ đây cho lộc ăn nè out. over. Rồi thôi em về luôn anh Hiểu ơi Mấy bữa sau đi uh, tiểu tiện đi uh, tiêu đồ rồi xuống dưới đây đi nha anh Hiểu Nha mấy bữa sau á, có đi đái hay là đi ờ, tiểu gì đó thì xuống đây đi nè Đừng có ngồi đái ở trên đó nữa Rồi em về ha Bữa vài bữa nữa em qua Rồi thôi chào cô chú anh chị uh, Phước về luôn Hẹn uh, gặp lại uh, vào vài ngày vài ngày tới Mừng rồi, bữa nay bạn đồ rồi Đi dạ. đã mấy ông kéo vô mấy ông ờ, à, hướng dẫn đem ra đặng cúng tế và ăn dĩ cho mạnh về cho mau về cho lẹ kéo vô kéo vô hướng nè, gió lên rồi rủ lên vũ rồi hú cho mạnh lên xin kính chào cô chú anh chị và các bạn à, như đã hứa lần trước á, thì hôm nay vào ngày 16 à, âm lịch Phước và sư phụ à, tức chú Tám đó đã có mặt tại nhà của anh Hiểu 35 tuổi với à, hoàn cảnh là 16 năm nay anh bị xiềng xích không quần áo quậy phá và cứ mặc vào là đã xé hết ra và đã được gia đình xích lại ở trong cái chòi ở sau nhà À, phía trước cô chú anh chị là một nghi lễ tế cúng binh gia chiến sĩ của dòng ờ, tộc kiến họ còn cái bàn bên này á, là cúng ờ, thần hoàng bổn cảnh và trước khi ờ, vào nhà thì có một sự thay đổi rất là lớn à. Phước và sư phụ cứ tưởng đi lộn nhà sự thay đổi đây là về cái bàn thờ của quyền thất tổ của chú anh chị uh, cái bàn thờ này là được uh, anh em trong gia đình đó, của uh, bà tám đã gom góp lại mua cho một cái bàn thờ uh, thay thế cho một cái tủ buffet như lần trước cô chú anh chị có thấy uh, à, mặc dù á, gia đình của bà ánh á, là một à, gia đình giàu truyền thống cách mạng thì cái này á, không phải là mê tín dị đoan á, à, tuy nhiên ông bà tổ tiên thì mình phải thờ à, vì đó là nguồn gốc của gia đình ông bà thì đã sinh ra cha mẹ thì cha mẹ sinh ra ta nên là phải ờ, thờ cúng bàn thờ của quyền thất tổ là điều hiển nhiên không hề cúng hồi vậy không mua cho giá cúng cho mọi nhà mới cao lên trên đi để ghé học hoài cúng đồ chai không luôn rồi bây giờ thì mình ờ, sẽ ờ, ra thăm anh Hiểu và cũng theo gia đình của bà Phạm Thị Ánh thì anh hiểu hôm nay á, đã có sự tiến triển rất là tốt mấy bữa gài là anh bắt đầu ờ, ngủ mùng tóc tai thì cũng đã hết rồi xích thì cũng đã tháo đây đẹp trai lên cạo gâu luôn rồi nhẹ xuống rồi im dịu xuống rồi một sự ờ, thay đổi ờ, gõ gệt chỉ sau 3 ngày nhưng mà tuy nhiên á cái vấn đề hiện tại do ảnh bị ờ, ức chế ờ, của anh chị là khoảng 16 ờ, năm nay bởi hiện giờ thì ảnh chỉ còn lại cái xác thôi cái hồn thì nó không còn nữa gia đình bắt đầu phải dạy anh lại giống như giờ những đứa trẻ bình thường vậy đó vì quá lâu rồi bởi vì tất cả dạy lại về chữ về tiêu tiểu tiện rồi mình phải dạy lại hết giống như là một đứa bé vậy đó rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu uh, chuẩn bị ờ, để ờ, làm nghi thức cúng kiến ha và lôi anh Hiểu ra. Vậy lần nữa mình phải xây cái miếu hả? Xây cái miếu bên bên đây luôn hả à, gì uh, sư phụ? Bên đó đó. À mé bên đó đó hả? Bữa đó quên nhận. Chứ ngồi làm luôn. Cái miếu uh, chiều cao nhiêu hả sư phụ? Bây giờ ngàn bốn tấc. Dạ. Sáu tấc. bốn sáu đó. Ngàn bốn cao sáu hả? Ừ. Cho binh. Đây, đúng vậy là ở ngoài đó là để cho binh nở hả sư phụ gia đình dạy dỗ lại như trẻ lên ba thôi bởi vì bị ức chế lên hồn là từ năm 16 năm nay rồi thành ra cái gần như là người ta nói là người ờ, theo y học đó là nói là bị ờ, trầm cảm đó thì na cái gì vấn đề gia đình sẽ sẽ dạy dỗ lại hướng dẫn lại nhưng mà hôm nay đến thì có nhiều sự thay đổi với gia đình là thứ nhất con cháu đã tệ tụ và nhận biết tất cả sự thay đổi à, bản chất con người tâm tâm tánh của em hiểu à, từ ba bữa nay ha, thì hôm nay là thấy rõ rồi đó à, chịu cắt tóc chịu ăn uống chịu mặc đồ là còn cái vấn đề hơi à, tiểu tiện nữa thì cái vấn đề đó phải dạy dỗ lại hướng dẫn lại sau khi mà đã cúng tế và thỉnh ờ, những cái phần trong người của em hiểu này ờ, an nghỉ có nơi thờ cúng hay nói thẳng ra không phải là mình hay gì hết nhưng mà cái vấn đề đó cái gì đó mình biết thì mình làm cho nhân sanh và cái khó nhất là cái vấn đề tâm linh bởi vì ờ, phải phải hiểu và phải có đủ quyền năng thực lực thì họ mới chịu vua chứ không phải là dễ như những bệnh à, y học là à, có tiền thì trị bệnh à, thuốc thang thì không tiền thì chết thì cái chuyện đó là quy luật à, của tạo hóa sinh từ lão bình thử nhưng mà về tâm linh đó thì không có chết có hành 100 năm cũng không chết được nhưng mà phải đủ quyền năng để làm cho họ vừa ý à, theo cái nguyện vọng của họ thì họ sẽ trả lại cái xác thôi thì hôm nay đó thì bây giờ tôi đó đến thì như đã hứa là tôi biết quý vị đang đang xôn xao đó thì bây giờ tôi chỉ đôi lời nói là bây giờ tôi sẽ mời quý vị kéo xác này ra để làm cái lễ cúng tế để cho quý vị chứng là đây là sự thật và đây thực gia đình đã thực hiện những cái gì mà quý vị muốn thì để cho quý vị tôi sẽ mời mời ra là giờ nam mô phật à, mấy ông bây giờ bắt đầu chuẩn bị à, hộ xác đem cái cái phần xác của nguyễn à, quốc hiểu là 35 tuổi là kéo ra ngoài bắt đầu à, làm lễ cúng tế nam mô phật giải chi vị tiên liền giải thần tự tài giải thiên binh tiên tướng về hộ trì đệ tử là kéo xác ra kéo ra làm lễ cúng tế nam mô phật rồi bây giờ xong chuẩn bị bắt đầu cúng nha bây giờ đem ra con con lại nó nói nghe phải không vô dắt nó ra ra có bắt cái ghế cho nó ngồi ở ấy đó rồi kêu đứng ra ra đi ra cúng ra cúng à, ăn vậy rồi nè Nguyễn Quốc Hiểu nè bắt đầu à, nghe sư nè tôi mời à, chư vị nè đưa xác lên nè để để ra để để bắt đầu à, à, làm lễ cúng tế nè ha rồi đi nam mô bật kéo ra đi ra đi cứ đi đi đi ra mấy ông kéo vô mấy ông à, à hướng dẫn đem ra làm cúng tế và ăn dĩ chứ cười tươi luôn rồi mang dép đàng hoàng cho ông ta có dép không đây lấy lấy đôi dép lấy đôi dép sau 16 à, năm và gần một tháng đi qua gần tới à, khu à, biên giới và được gia đình đó, báo lên cho công an để tìm xác là tưởng là mất rồi thì khi mà đem về gặp ở ngoài biên giới ngoại công an báo về thì giờ nhốt ở đây và bữa nay là ngày mà anh Hiểu sẽ đi ra ngoài chừng gùng quá trời gùng lâu quá không đi á yếu lâu quá không đi mười mấy năm rồi đâu có đi ra khỏi đó đâu hả chị dạ, dắt ra khó không lên đèn đây bắt đầu bắt đầu cúng á con cháu ra cúng độc lễ đàng hoàng cho hỏi đâu sư phụ à, ngồi đó đi ok ngồi đây ngồi xuống à chút nhớ mở à, khẩu cho nha sư phụ ờ à, khai khẩu luôn bắt đầu tôi lên đèn bắt đầu tôi giái tôi cũng bắt đầu lên rồi nha con cháu tụ tụ tề quỳ đây nha thấy em bệnh lâu năm bây giờ cũng ờ, được vậy cũng rất mừng, rất vui Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật Hôm nay ngày 16 tháng 9 âm lịch Tỳ thời Pháp Sư làm lễ khẩn hương đứng chủ trì kính, cung thỉnh kính mời binh gia đại càng chiến sĩ trong khiến họ phạm nguyện về hội tụ để chứng nhận lễ cúng tế phát lương thực và cầu xin quý vị độ hộ hộ trì cho gia tộc của nhà họ phạm nguyễn này được bình an khỏe mạnh à, và hộ cho cái phần à, xác của nguyễn quốc hiểu 35 tuổi sủ được khỏe mạnh trở lại à, là gia đình đã đồng ý đã hiểu và để à, làm mới hôm nay mới làm lễ cúng thế như vậy đãi chư vị cảnh thỉnh cầu xin à, binh gia trong kiến họ phạm nguyễn chiến sĩ trong kiến họ phạm nguyễn này vô để dùng bữa cơm chay tôi là ăn chuồng chay thành ra tôi đi đâu tôi cúng thế tôi cũng làm chay hết chứ tôi không có cúng mặn thì thôi mấy ông thì cũng hiểu là cái chuyện mà thượng đế sanh ra chúng ta thì ờ, không có muốn chúng ta phạm vào những điều tội ờ, sát sanh này kia à, nếu tới những cái điều cấm kỵ thì thôi giờ tôi đã hỏi con trai của vị cũng à, nhận cái lễ này ha rồi ăn chay với tôi rồi cũng thỉnh kính mời chư vị này về nè ha. hỡi các hương linh binh gia đại ngàn chánh sái chiến sĩ trong kiến họ phạm nguyễn xin đề chứng lễ công trai thành đạt và cầu xin à, quý vị hộ độ cho cái dòng tộc này được bình an à, tiếp tôi đằng xã à, đem cái bệnh à, của Nguyễn Quốc Hiểu 20 35 tuổi sủ này à, được trở lại à, bình thường à, Nam Mô Phật mấy ông vô nè về vô nè vui à về rồi kéo gió lên đây kéo lên kéo lên về rồi về cho mạnh lên coi về cho đông nè thấy à, cuối rồi chung quanh đây nè hội tụ vô nè ăn chay vui vẻ nè nhậu nhẹt cũng có rượu nè có trà có nước nè có đầy đủ hết tất cả lễ nghi nè về về cho mạnh về cho mau về cho lẹ kéo vô kéo vô hưởng nè gió lên rồi rủ lên vũ rồi hữu cho mạnh lên rồi bây giờ gia đình nam mô di đà phật hôm nay là ngày 16 tháng 9 âm lịch tỵ thời Tôi, Pháp Sư Hồ Hoàng Thượng, làm lễ khấn hương tại cục đất nhà họ Phạm Nguyễn. Hôm nay làm lễ cúng tế, cung thịnh kính mời của hiền đất tổ, đáo từ đường của hai dòng tộc họ Nguyễn Phạm về chứng chiếu buổi lễ tạ ơn. Bây giờ mình hỏi với bà đội gì liền cho Phật Thiên học học Pháp những đệ tử ờ, những cầu xin bằng tùy đồ cho phép không đến tận khu thăm đen khu ngũ lôiต่างๆนะครับคือเรียนการทำสอนสภาพเรียนอะไรได้ทำแบบนี้ได้จอยนะพวกเดียวมาทำตัวในทุกแบบนี้เยอะนะน้องมอพักเลยทำแบบในตกแก้ว Thả ông ra Thả ông ra Thả ông ra Rồi giờ uống nữa Có ăn tròn bánh chưa Có ăn uống gì chưa Ăn ha xong uống nước nha giờ không được rồi uống nhiều rồi em miếng chút xíu nước lạnh ấy nước ờ, nước suối á ý nước mưa chút xíu đâu em chứ nước nước dừa cũng được nữa cái nào cũng được ừ, được nước dừa là không không đừng cho pha nó đá đói bụng rồi sáng giờ cái gì phải ăn bánh à hả tây mà cụ quyền này ờ, đi học ở bên ờ, châu âu á thành ra ăn bánh ăn cái ờ, gì không á ăn cơm ăn mì à sống nước ngoài tại vì không có cái ngơi thành ra họ đi tứ tán hết rồi có cơn ơi rồi họ sẽ về gãi đi trộn điều nó rồi giái nè mấy ông à, binh gia chiến sĩ nè à, nhận cái lương thực à, của gia tộc phân phối cho mấy ông lương thực để mấy ông nó giữ mà rồi sau thì khỏi khỏi xiền nữa nha rút cái này thì trước nhất là tôi rút điện tôi vô điện tôi rút ra cho cho quý vị ha đi ra nếu thông thường thoải mái thì uh, thôi còn mà cứng quá thì tôi sẽ qua tới cái phần thứ tiếp nữa là xong thuốc cho hử khói rồi chơi chữa hết cho uống hết luôn hay gì sư bộ đưa đưa vợ uống hết luôn đi bà đó là chưa còn chút xíu dạ. ngồi xuống đàng hoàng giỏi ngoan à, ngồi xuống đi cưng à, ngồi ghế nè à, à, à đó. Ừ, rồi rồi मजाक मजाक में करे मजाक मजाक में करे पागल ये पागल हो गया ये तो मैं ये पागल हो ये तो मैं तो यही जैसे जिस ये जी जी दिल्ली जो कि दिल्ली đang làm nông nông là xin kinh đi từ ông thằng xin bằng để rồi cho các quan viên hội và cung thỉnh ân sắc tình điển thiên thỉnh bằng chưa gì thiện thiên chỉ mình thiện tử, bằng sau lục cụ sơn thần về hỗ trợ đệ tử để làm mình giải nghiệp cho của Quốc Hiểu bằng làm tôi sâu cầu xin lên trên thiên nhà hộ đó xuống nè theo nè theo điển nè rút ra rút xuống đi xuống đi ra rốt xuống rốt rốt rốt xuống sẽ thấy ra

chừng bị cho đem ra hai rồi cuối nữa tổ nè nhảy vô lên bàn thờ nó ngồi luôn nha nam mô phật kéo xuống rút xuống rút, rút xuống lấy à, than đốt đốt than lên đi chập vô không có chạy được nữa hết biểu giờ chưa hai giờ đơm lại chưa nhưng mà bây giờ xong một lần cho nó sạch sẽ đi làm mấy ông kéo vô mấy ông hướng dẫn đem ra đặng cúng tế và ăn dĩ cho mạnh về cho mau về cho lẹ kéo vô kéo vô hưởng nè gió lên rồi rú lên vũ rồi hú cho mạnh lên hết biểu giờ chưa hai giờ đơm lại chưa nhưng mà bây giờ xong một lần cho nó sạch sẽ rồi bắt đầu bệnh nhiệt thấy không cho bây giờ xong cái cho nó sạch sẽ hết tôi cho uống thêm lần phép nữa rồi sau đó sẽ từ từ nó sẽ ổn lại trên vấn đề kia cái này cho nằm đây nè xin ra yeah. lật lại ừ, nằm xuống à, dài quá trời dài rồi nằm xuống đi úp lại úp lại úp lại úp lại lật ngược lại nằm úp lại rồi đẩy vô đẩy vô kéo xuống kéo này xuống nè kéo xuống kéo kéo nó xuống nghe qua dò xuống cho đừng ở dưới cái đầu kéo cái giò xuống đừng chịu nằm rồi đó có cần lấy gói không sư phụ không Đè hai tay luôn rồi Kéo ờ, miếng kéo lại Đúng chưa? Ừ, ông lên ông chụm nằm kế bên luôn đi Ờ Không tốt lắm á ngồi ghế đây nè lấy cái hơi tốt lắm á ngồi hẳn kìm cái đầu ổng luôn sao chịu nổi vậy sư phụ thấy uh, khói quá trời mình không thấy chịu nổi ở trong phòng kính luôn nha nó ngon không hot nào hàng luôn ông ý nói là mình là thấy nó bốc lên vậy ngồi đứng chịu không nổi mà ông nằm yên kia cái ừ, cho nằm đi à, đó, đó. tôi lấy cái hơi luôn ra, hết. Tà đi ra hết, nào hết thằng nhánh cũng chạy luôn chứ không phải là đối với ma quỷ vô cái này rồi đó là ơi nằm xuống đi anh nào nào nào nào nằm nằm nằm xuống đi nằm xuống đi thằng này vô đây để đó thằng đây ngồi đứng cái bên đó đi lên giường nó ngồi kế bên đó đó nó ngồi lên giữ nó đi anh á anh lên giường anh ngồi kế bên trong á chiều nó mũi lên đây thương rồi đây cái rồi đưa vô đưa sâu vô cho nó cho nó vô nhà vô đỏ nó vô đầu rồi đâu rồi đó vậy đó hết rồi hết hết hết tàn rồi anh kiếm thì đi hết rồi đỏ đảm luôn ông này ông hửi xong rồi ông khỏe luôn ông nói là đi luôn á ở trong người bao nhiêu bao nhiêu ông sẽ tính luôn giúp trong luôn Trời ngồi đây thấy nó im ghê luôn bữa nào mà có bị tà ma quỷ quái gì đó là lại ngồi chút xíu lại chạy mất cái là xin lỗi là có buông, cái đi nào anh ngồi vậy không ngồi vậy đâu nằm yên tốt lắm á tài quýu luôn sướng không cái này còn sông hơi đó đi massage không tốn tiền đó này là massage khỏi tốn tiền à. ừ, sông hơi đó rồi đó về rồi về rồi <laughs> mặt con ra đi mấy ông đừng làm ra đi không có ở nữa nếu mà còn dính vô dính chân của anh là đi chạy ra đây không còn ở nữa đâu sướng rồi đó à. vô liền gà cho nó không vô đầu á muốn đi trên à thấy đúng bài bản luôn ha à. thấy chị ờ, chị ơn là đúng bài bản luôn á biết hết trơn luôn xong đợt này đợt sau nữa đi theo luôn đen xịt cái sao xanh đây xanh đi chân luôn để đi chân để mình một chút nó bị ra cái chân đó nó bám với chân mình nó hay đau thôi không có dãy gì ra hai sư phụ nhiều đứa nó nặng á nó có chụp mình nó dãy nó dãy như cá đập đầu vậy đúng đúng đúng đúng tại này không đó rồi chỉ còn dướng dướng chút đỉnh dung ờ, ở phía ngoài thôi xong cho nó dạ hết luôn cho nó sạch sẽ hai cái tay như quéo lên luôn đúng rồi đây rồi kéo hai tay này xuống không quéo lên dữ vậy cái cái à, kéo cái tay xuống gạch cho nó để cho nó sát đã rồi xong sao mở miệng nói tiếp đi <laughs> miếng nữa đi ăn phê chưa dân dừng rồi gừng gì đó sư phụ là sau đó cái đó là khớp kiếp khớp kiếp ừ, cái này là thuốc hả sinh ra âm khí đại khí còn da đấy nó không bám ra xung quanh nữa ờ đó, cho nghe cái đầu thấy không người ta chịu nổi không chịu không nổi đâu sinh rồi hết con người rồi giờ còn mình để cho anh ngủ luôn khỏi uống thuốc nữa hay là kêu tỉnh gì Thì nào thức gì thì cho cái chùm gì cho ngủ luôn thôi thôi vậy à, Phước à, xin à, chào cô chú anh chị với các bạn luôn hẹn gặp lại ngày nữa có gì thì Phước sẽ cập cập nhật tình trạng của anh Hiểu cho cô chú anh chị nắm rõ rồi về bây giờ ấy, mặc đồ vô cho sư xem nếu mà quý vị đồng ý mặc đồ vô ha, thì thôi bây giờ cho sư xin đi sư hứa sẽ làm cho quý vị vừa ý nhất ha rồi quý vị vậy là đồng ý rồi đó ra chợ mua một cái bản nhỏ về là cụ quyền thất tổ xuống hết nè đâu ừ, có ngoan ngoãn hiền rồi hết quậy phá rồi đi là mấy ông kéo vô mấy ông à, hướng dẫn đang ra nặng cúng tế và ăn dĩ cho mạnh về cho mau về cho lẹ kéo vô kéo vô hưởng này gió lên rồi rú lên vũ rồi hú cho mạnh lên rồi đẩy vô đẩy vô kéo xuống kéo này xuống nè kéo xuống kéo kéo nó xuống kéo cái giò xuống cho đừng có dưới cái đầu rồi rồi rồi đi. mặt ở nữa nếu mà còn dính dính dính chân của mình là đi chạy ra đi không còn ở nữa đâu sướng rồi đó Ồ mát biết rút mặt rồi ha, bữa nay biết rút mặt rồi à. Thật sự chứ bộ, phải không? Phải không anh Phương? Ờ, Quéo càng luôn rồi kìa cừ cà cừ cà hỏi nói động công cừ cà đó cừ cà sửa rồi sao tắm được hả anh hiểu mạnh à, thường quân đã gửi tiền hỗ trợ cho anh hiểu và à, bà ánh à, tức là mẹ của anh hiểu à. Dạ. à và tổng cái số tiền á mà các à, cô chú mạnh thường quân hỗ trợ cho bà bà ảnh và anh hiểu là được 10 triệu thì hôm nay Phước sẽ trao cái số tiền đó cho bà và hôm nay thì Phước sẽ giao cái số tiền 10 triệu này à, cho bà và trước khi trao này thì Phước xin mạn à, phép à, đọc cái danh sách của Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh Hiểu bị xiềng xích 16 năm nay thì trong đó có Dạ, chào à, mừng cô chú và anh chị đã à, quay trở lại với à, kênh Phước Cần Thơ Hôm nay thì cũng sau một tuần rồi Phước mới quay trở lại thăm anh Hiểu Với hoàn cảnh là 16 năm xiền xích Và sau khi hổng gài được chị xong Thì bữa nay mình sẽ ghé thăm và để coi tình trạng của ảnh ổn không ạ À bên đây là cái miếu cũng đã được làm xong rồi Cái miếu này để chừng nữa là mời à, các à, binh gia về đây rồi bây giờ mình để vô trong ha đó con chào uh, bà à sư phụ đâu có uống cà phê cái à, ông nói à, thôi có nước dừa thì uống chút không có thôi đi <laughs> hôm qua sư phụ ghé thăm hả hồi xưa đây giờ là ở chòi hồi xưa giờ là để đồ rồi không còn ở bên đây nữa không còn xích lại nữa Ồ, giờ tắm đẹp trai thấy không tắm xà bông đồ sạch sẽ Ồ, mát biến rút mặt rồi ha bữa nay biến rút mặt rồi à thật sự chứ bộ phải không phải không anh phương quéo càng luôn rồi kìa sạch sẽ đó <laughs> quá mát rồi chưa có biết tự tắm được ha nhưng mà vậy là đỡ hơn dữ lắm rồi đó từ từ nó sẽ bình phục lại chứ đâu ờ, phải mà đâu phải ừ đâu phải đúng rồi cứ từ cái gì cũng phải từ từ nhưng mà anh Vương thấy dạo này thấy là thấy đỡ nhiều hơn xưa phải không hồi xưa mà chắc ngồi yên được về cho tắm à xưa tắm không được đâu xưa là tắm sao mà được cừ cà cừ cà hỏi nói động công cừ cà đó cừ cà sửa <laughs> rồi sao tắm được ha anh hiểu chưa tắm được bây giờ chưa là xịt mà xịt pha pha pha pha Trời, nhăn mặt luôn kìa mắt gàn không hai cái cạnh cạnh bên đây nè có còn ờ, còn cái gì nữa nè mụn ừ, ừ, ừ, nè mụn bên đây mụn hay gì nè nè hai cái khía này là cái gì nè trắng trắng đó mụn cám Ủa mụn cũng dữ vậy ta vuốt quá mát rồi mát không mát không giờ để hỏi hỏi hoài luôn ổng mà trả lời nói mát cái nói đã vô lao mình mẩy rồi quéo càng ngồi tắm ngồi hoài là tắm hoài luôn á dừng dừng dừng dừng lên vô thay đồ dừng dừng chưa chưa chịu vô tắm nữa hay gì không dừng dừng chị, chị lạnh rồi lạnh rồi quýu rồi dừng dừng dừng thay đồ thay đồ cơm thay đồ ăn cơm nước bận bận đồ có lựa đồ đẹp bận không từ từ lao một cái mát rồi cái này biết uh, biết chút mặt đồ rồi đợi đợi lao xong rồi ờ, đang đợi lao Phương là anh hay là em ta em quên hoài em có anh hiểu hay là anh em hả rồi à, có gia đình chưa chưa bệnh chán luôn ế luôn hay gì tính ế luôn hay gì Ê, à, anh Phương không hiểu hồi xưa có ghệ gì nhiều không thấy đẹp trai quá trời cái gì con nữa không à. hiểu hả ừ. có ghệ hả giờ ghệ nó chắc uh, ờ, lấy chồng nữa chứ có con luôn rồi quá trời lâu vậy lâu quá này bữa nào em nhờ có chị ơn ở nhà cắt này xe nãy giờ đè rồi cắt móng tay hoài không chịu cắt để có chị ơn ở nhà để cắt móng tay dùm cho ông rồi cởi quần ra che cái ờ, là rồi ờ, cởi chứ đi quần ra, quần ra hay cuộn rồi vô có biết biết đồ kéo giò đồ lên hết trơn thấy không ừ. <laughs> là rồi tự động kéo luôn không biết kéo <laughs> không đó kéo quần lên ảnh giờ giống như là nít vậy á nít cái gì thầy cũng la nít mà thì đó giờ như nít vậy tắm rửa phải dạy lại từ từ hết rồi áo vô rồi bên đây Yo. kẹt ngay cái cùi kẹt để kẹt kẹt đeo đâu để đó luôn à đó rồi kéo đồ ngay ngắn đồ lại vô ăn cơm à, lấy cái này lao ngay đây nè cái này bên đây nè có cái kẻ này nè đó, kẻ này nè Rồi, với, với, với ghèn nhắm mắt lại nhắm mắt lại lấy hai cái ghèn ra luôn nhắm mắt lại ừ đó Đó. lông mũi quá dài rồi à, nữa về cạo gâu rồi Đồ thật lên ôm quá ôm đó bỏ dép rồi ra lên rồi Ồ, biết dậm dò luôn đó nghe giỡn hoài ha à. trời ơi ngồi xuống cho nó khô mát bây giờ này là bới cơm ăn chưa ta lạnh rồi đó tự khát nước tự lấy nước uống luôn mỗi lần mà anh muốn vệ sinh đó là làm gì bà à ờ, ờ, là lần lần cái quần rồi dẫn đi là có đó viên kêu vệ sinh đúng không mà nói không được này coi cổ họng nè cái ờ, dàm họng này còn là siêu siêu siêu phụ nói là siêu phụ nói là bị gì còn gì ta cứng cái quai hàm hả siêu phụ gì nói hả à, giờ là phải chuyển qua bên à, cho đồng y chăm cứu thôi ừ là bà có mấy, mấy chai à, dầu này để nữa mà so bóp cái chân của ảnh nè bà đây có mấy cái chai dầu mấy cái dầu này là cái dầu này là so bóp ok lắm á dạ cô chú anh chị dầu này là hiệu của indo so là so cơ tha lên này nè cái này đó cưng cầm á là cưng là tháo ra đi tháo ra đi đâu sư phụ tha thử lần rồi sư phụ đây nữa cho hiếu nó biết nó tha cho chút, chút lên vậy đó hả món này nè ừ. nhích chỗ nào tha chỗ đó rồi bắt đầu mát nhấn vô à giống như đi massage vậy đó hả đó vậy đó ủa rồi cái biểu hiện của ảnh mà ví dụ như là muốn ăn cơm á là anh làm cái gì hay là tới giờ tới giờ mình cho ăn à tới giờ mình cho ăn là tự tự múc ăn luôn hay sao bà ừ, múc ăn luôn đó chứ à, không còn à, con à, gì nữa hết à. rồi cái để đây đàng hoàng rồi à, đem nước à, uống cũng vậy rồi bắt trái gì cho ăn rồi cái lục vỏ bỏ xuống đó hồi xưa là mình đưa cơm ăn xong là bắt đầu là đưa cơm ăn không ăn là quăng không ăn là quăng luôn quăng nguyên cái tô luôn á hả trời cho ăn cái thao đây nè mới đột cho cái tô bê ca nha giờ là cho đưa qua cái tô nè giờ lấy cái thao cái thao nó à, mấy cái lại sửa tét hết trơn rồi rồi giờ lấy cái thao này móp luôn hả quăng biết là móp gì luôn hả bây giờ hết quăng rồi tối là thường mấy giờ anh ngủ mà à, bảy tám giờ bảy tám giờ nó hát nhạc rồi chơi rồi ngồi à, rồi đi ra rồi xuống kêu à, đi xuống đó nằm ngủ đi dỗ gối như vậy dỗ cái lần nằm xuống ngủ giống như giờ nói là nghe đó chơi phải không chắc cũng biết nghe rồi nhưng mà nói chuyện không được thôi à biết nghe có biết nghe cái à, hộp hôm lấy dầu á à, vậy nè dạ rồi cái à, cạo cạo mắt cái này rồi cười cười cười cười ha rồi, lấy dầu pha quất này của mấy chị cũng cho dầu à, cái này chắc nghi bị có tật luôn hay gì ngồi lặng lặng mấy móng tay hoài luôn này đợt này sau có chị ơn ờ, về bà cắt cho ảnh tại vì à, tôi cái tay nó rung với lại mình không mắt mình không có rõ rồi sợ rồi cái dạ. việc là cái thì bây giờ cái phần à, sau này là phần của gia đình dạ phải cố gắng để uh... tác dạ cho ảnh ờ, hết cho nó chứ còn à, bây giờ là cái kia đó, người ta giờ là hết rồi giờ là giống như là ảnh là không còn cái mà bệnh mà kiểu giống như bị hành nữa bị về dáng về cái vấn đề mà người ta nói giống như là tâm linh á nhưng mà giờ là giống như giờ nó đang là ảnh bị là cái vấn đề còn là bị trầm cảm lâu ngày quá bà không có nói chuyện gì chứ à còn còn cái anh à, cái anh phương kia là sao rồi mấy ngày ổn chưa đi cắt cỏ bây giờ chưa về nữa kìa mà thấy à, nhậu à, nhậu cũng ít rồi đi về cũng à, ngủ chứ không có quậy không có phá nữa à là cái cái cái anh anh Phương mà Phước nói cô chú anh chị là cái người mà nếu mà về sau mà chị cho anh hiểu không kịp á là anh chỉ bị nói nghiệp theo á theo như ờ, bà anh đây nói hồi trước là anh quậy dữ lắm luôn á nhậu về chút xíu ha là Đồ, quậy lúm hết trơn luôn ha anh tư nó bắt chói lại ờ, cũng như heo nằm đó rồi tới chừng nó tỉnh cái nó kêu anh trai ơi thả em ra đi em biết lỗi rồi em đập đồ em biết lỗi rồi mà dạo này dạo dạo này còn ờ, đập hết hết rồi hết rồi hả đập. ít nhậu lại không bà nhậu rồi cũng ít tại vì à, tao thấy à, vậy đó rồi sớm ghiền à, bạn đồ không dám ngủ ờ đúng rồi không ai ngủ nữa ừ. chứ không ngủ mà tới à, có khi đám tiệc rồi mời ừ bà lại cơm với tôi mấy cháu lại chơi này kia nọ là tối đi đó nghe à. nhạc sốc là, là giá nào cũng sổ quần áo đi hết á ông phương á hả ừ. thì à, mình đang nghĩ là thôi ờ, mình ngủ đi con dạ đi vô ngủ đi Khi nó không ngủ đâu bực dọc nó nhảy xong mình thôi nó quậy trời ghê vậy nhảy xong luôn nhảy xong nhảy xong chết nhảy xong trời ơi vậy đó hả nóng quá là sao đợt trước đó con nghe ờ, bà, bà kể đó là, là đi làm hồ làm ở đâu vậy bà ở bên Hòa Tân An Khánh Hòa Tân An Khánh là ở đâu ta cái đó là nó về đồng tháp rồi đầu mé bên là gần cái đó khu đó là biết là khu gì không mà sao mà đi qua bển rồi à, về rồi, ờ, mùi bệnh luôn vậy à, nhà tao à, mấy cái mã mấy ông chiến sĩ rồi đã chết rồi đem chôn đó rồi chiến tranh đâu có mà ở đâu rồi đem dập khí đó rồi tới chừng rồi thì ta lấy cốt mà mấy cái chỗ đó rồi sợ sao thì ta không tin gì đâu ta tất nhà rồi rồi thằng là giống như là cái khu đó là cái uh, nghĩa địa của hồi xưa mấy người chiến tranh đó phải không không phải nghĩa địa đó mà là hồi xưa người ta chôn đại đó phải không chôn đại à. cũng như là chỗ nào không biết này kia nọ thì người ta đem ta dập đại người ta chôn rồi xong rồi cũng lấy cốt rồi lấy rồi lấy rồi Tại còn sót mấy người mà ấy, à, địa phương ta không có gà sót thì ra rồi thành ra còn sót lại à, chưa rồi lên ăn cơm nó ngồi nó liếc lên nó dòm nhiều quà cái mấy kia nó nó không sao à. bữa nay sao nghĩa nó ăn cơm mà nó ngồi nó ngó nó liếc trời không nó nó kỳ vậy nó rồi cái tới chiều đưa về nhà anh nó thì hồi đó anh hai nó cũng mạnh chung đó đưa về nó nằm nghỉ mà một mồm một miếng nó chào hai một chân cái mấy cậu nó đi ngủ gì ủa mà cho nó nhậu hay gì vậy thằng thứ hai nó nó không có nó đâu có nhậu mà cho nhậu rồi sao nó vậy đó nó kể chuyện vậy đó rồi đưa đi qua bển bên cần thơ đó, thì tao mà cho thuốc này kia uống mà đó cho uống thuốc thần kinh này kia đó thời gian nó uống được lần trước là mình có đi bác sĩ nhiều không bà không bác sĩ là chở rồi về tới ra mà thì là có đoàn ta đi xuất khám À, ờ, có đoàn bác sĩ đi à, có đưa lên uh, bệnh viện uh, mấy bệnh viện mà tâm thần gì rồi chưa thì đưa lên uh, biên hòa một lần rồi đưa lên ờ. biên hòa rồi luôn rồi đó hả à, người ta chụp uh, hình cái đầu người ta hô nếu cái đầu chạy thẳng lên thì à, cái à, cái thần kinh nó bình thường dạ. Yeah. này nó chạy lên mà nó chạy lên khúc quặn quặn quặn cái nó cục ta nói cái đó là cái cũng như ảnh hưởng cái thần kinh nó hư cái sợi dây rồi chị không được rồi chị không được bác sĩ à, kêu thôi giờ cho nó ở đây đi rồi một hai tháng là đi lên thăm một lần rồi đóng tiền ta cho ăn uống đó đóng tiền à, một tháng là hai triệu là tức là hồi xưa là ờ, ở trên trển là kêu một uh, kêu để đó một tháng đóng 2 triệu ở bệnh viện biên hòa hả bà ừ. trời ơi rồi giống là giống như là tiền ăn uống rồi hàng ngày người ta chăm lo đó phải không à, rồi cái uh, mấy uh, điện cho mấy nhỏ nó mần vòng vòng đó điện bây giờ uh, bác sĩ kêu vậy đó rồi giờ uh, mấy con tính sao nó nói thôi vậy hai tháng hai triệu thì ủa tháng hai triệu thôi mẹ gửi đi dạ. rồi con mặt có tiền con gửi về còn mẹ đi lên thăm rồi rốt cuộc ra bác sĩ ra chung chạy ra ông nó không được rồi à. nó nặng quá rồi nó quá đừng có để đây vậy là lúc trước là có bỏ đó anh chảnh là tháng nào chưa chưa đem lên đưa lên rồi và thay đồ trong bệnh viện rồi nó đâu cho mình bận đồ à, của mình vô dạ mình thay đồ trong bệnh viện rồi còn đồ mình mình đem về cái thằng anh thứ tư nó nhảy vô thay đồ thay đồ rồi rồi, rồi cái bắt đầu à, đi vô cái mấy thằng à, mà nó ở trước á dạ nó nắm cái cổ áo này nè nó xách lên nó kêu ờ, má này cho tiền thuốc thuốc ấy má mày cho tiền tao ờ, ảnh đó hả thằng kia kìa mấy thằng kia ờ cái trại giam nó đông dữ lắm mà nó già cho tới kia kìa hai bên liễn viên nó gặp mình đi lại hả nó ờ, gà chị 40 nè nó thò tay ra thằng này thò tay ra bà ơi cho con xin vài ngàn cho nó hai ngàn nó chạy vô thằng khác chạy ra mà đông dữ lắm là mấy người bị tâm thần á hả ờ mấy thằng bệnh vậy đó có uh, mấy uh, gia đình của mấy bà đã đi lên thăm trời ơi bà ơi tôi hết uh, một uh, cây vàng với 15 công ruộng rồi mà con tôi tới giờ không hết nó vậy hoài rồi ảnh hồi xưa là ở trong chổng là lúc mà mới vô chổng á bà mới là vô, uh, cho nó, nó ngồi nó như vậy người ta lại ta nắm cổ áo nó cũng ngồi lụm tinh cái tôi thấy vậy cái tôi nói à, chết rồi nó có chị bạn à, ở bên cộng đồng chị đi theo dạ rồi thằng anh nó đi theo đặng nghĩa đáp như kia đặng à, nó dẫn dắt vậy đó rồi cái nói gì rồi cái tôi nói thôi vậy rồi tính giờ tính sao chị ba tôi mượn tiền của chị bạn rồi đóng 2 triệu rồi đó rồi làm giấy tờ rồi tới chừng mà không nhận thì thôi bỏ luôn không rồi cái người ta làm giấy tờ người ta trả lại mình à, cũng đỡ ừ. Từ lúc ông chồng là chưa có xé quần áo gì hết chưa là về đây là khoảng bao lâu nữa anh mới xé quần áo về đây rồi à, đâu cũng à, thời gian đâu cũng tháng hai tháng gì à đầu à, nó hết rồi nó, nó, nó, tôi chuyến đó mà nó đi làm ở bên Thượng Điên ở bển trời ở nhà nó nói gặp ông nào giường lớn cũng giận hết trơn sợ nó té xong té mưa rồi hồi xưa là quậy lắm hả bà bắt đầu là về tới nhà là quậy lắm ha dạ, mà mà mà trong trọng á là nói là bị uh, tâm thần mà loại tâm thần nặng luôn hả ờ nó nó nặng rồi cái, cái dây ờ, não của nó lên đầu nó là nó nó chạy mấy cái nó thẳng lên thì nó bình thường dạ mấy cái mà nó chạy lên khúc cái nó quặn chạy lên khúc nó quặn nó đóng cục lại rồi người ta nói là chị hết nội hết được rồi người ta nói nặng quá rồi đâu bây giờ bà đem về thì không ấy bà bỏ cái phí nó đi rồi có chết thì bà đem về còn không ấy là bỏ đây luôn rồi tôi thấy vậy thôi mà là bỏ con không đặt còn kệ đi giá nào cũng đem nó về em mới về chở ờ, nội trong ngày mà chở về cái này tới 9 giờ đêm mới về tới đây rồi ờ, ghé ông xe ở ngoài à, lộ quá à nè xe ông ta mấy người sốt nó tao thấy vậy nó chở đó. về dùng là trễ chở về xong là nhốt ngoài cái chòi ngoài luôn bắt đầu là nhốt ngoài cái chòi ngoài luôn hả không hồi đó là chở về cái dạt còn lót đây nè dạ. dạ. còn ở mà cái à, cái máy chạy ở đây thì lột một lá à, này là lá hả lá rồi sau này nhỏ nó bằng có tiền thì nó mới à, trang trí lên được vậy dạ à, còn út đó rồi à, đó lột lá mà cái nó dừng ba to vòng vòng nè rồi bây giờ to thì dở ra nó dừng đó rồi nó mới làm được cái máy ờ, trò đó tại vì hồi đó cái dạc mà mình mua ở dưới ghe đó dạ. rồi ngoài ngoài cái mà đi ờ, bác sĩ á bà bác sĩ nó ờ, trở về rồi có kêu thầy kêu người nào lại cúng kiến gì nữa không bà ba ẻo là hồi đầu bà ba ẻo ừ, à, à bà ba ẻo là có kêu bà ba ẻo lại chị không chở bà đi xuống tới nhà bà luôn chở xuống tới à chở anh đi xuống tới nhà luôn hả hả xuống chuồng còn còn à, lấy dầm bơi nữa chứ hai ảnh đó hả ờ lấy dầm đồ bơi cấp đó còn nói chuyện đồ à, chứ à, chưa có mà đánh đổi Tại sao ba đeo ấy rồi đi xuống chuồng mấy nó mở đấy mà đi về tắm rửa rồi sao dùng đó tiêu cái vùng này á, bà bà ẻo bà nổi tiếng bà mà giờ bà bà ẻo bà còn bà chết rồi hả vậy nó bá chết là gì rồi cũng lâu rồi mà mười mấy năm nay rồi đâu có đi tới bả nữa đâu rồi có kêu lúc trước có bên ảnh ở nhà mình đậu chúa có kêu đạo gì về ờ, chị không thì ờ, đầu tiên thì ờ, dạ. có ông cha minh à cha hả có cha dạ. về nữa hả có cha minh rồi ổng ở trên nhà thờ chúng ta được chánh á dạ cái bà ngoại nó còn sống nữa cái mấy kêu xe chở lên chở rồi ông làm phép này kia nọ ông kêu thôi bây giờ ở đây đi sau ờ, đó nó cũng còn nói chuyện là lúc mình. trước là cha đó là chị à, nói ảnh bị cái gì thì à, cũng như là à, ổng à, làm phép này kia nọ thì chứ không nói là bệnh gì chứ hả không không có nói bệnh gì chứ chứ có ra bệnh đâu mà nói <laughs> nhiều khi nó chơi vậy chứ nhiều khi không có ra bệnh rồi biết gì đâu nói gì cứ việc làm thôi đó, ờ, thì à, ổng, à, ổng ấy nước khách rồi đó thì à. ổng cũng gãy như thầy nè làm rồi cái nó trước cái nó tỉnh kêu thôi bây giờ ở đây ờ, với ờ, cha đi rồi ờ, cha làm gì làm cái nấy rồi ở đây luôn đi cái nó nói thôi để nó về nó, kiếm chuyện làm anh mẹ ảnh đó hả ừ, lúc, đó lúc trước còn nói chuyện được hả không biết Ồ, ăn ngon lành luôn vậy hả Thật sự hôm nay nó cứng hai cái này nó cứng rồi cứng rồi đúng rồi à, giờ mình phải uh, massage với lại kêu uh, bên uh, đông y á bà bên đông y người ta lợi người ta chăm cứu cái uh, cái cổ họng á cái ông uh, ông một lần chăm cứu uh, mà bệnh viện uh, xã bị đựng mình nè à. bây giờ ông già quá rồi ông không có làm nữa rồi ông về nhà rồi giờ nếu đi chăm cứu là phải dẫn đi hả chứ đâu có kêu kêu về đây một lần thì có nhỏ thằng này có bệnh rồi ông cũng đi vô đây à. kêu ông vô ông vô một lần chăm cú là bao nhiêu bà nấu ăn trăm ngàn hay gì á một ngày cũng như là ông vô đó ông ở một ngày cơm nước thì mình cho ông ăn à, trăm ngàn cũng cũng đúng rồi thấy bên Cần Thơ mà anh cũng vậy trăm ừ, hay bảy chục vậy tùy dạ xăng à, sư phụ cái này tối có máy kinh anh nghe kinh được không ta được con thấy nghe kinh nó sẽ tốt nhiều lắm á bởi vì à, kiếm cái máy đó viên cùng vui đi bây bây bây bây bây giờ á là nữa bà có đi ra ngoài kia á bà ghé cái mấy cái tiệm mà tiệm giờ tiệm ủa cái máy kinh là ở đâu ta ở đâu bán cái chỗ bán đồ cúng đó ờ, mấy cái đồ cúng đó, nó, nó, nó có bán cái máy mở lên gắn pin vô mở lên là cứ đọc thở không biết bên đây có bán không á để, để có dịp đi rồi đó, dạ, đúng rồi còn chở ba nữa mà quay phút còn chở ba quay nữa đạp sao luôn tới đây là kỷ nhiên cái bổn phận của tôi với chú này bữa nay tôi còn trưởng chú một cái cho chú động não cái nữa cho cái não nó khơi dậy lên tôi đốt ha như vậy phải tắm rửa đàng hoàng rồi tôi sẽ cho tôi đốt cái cái não cho nó nó nó, nó ấm lên ha thì thì xong đó, thì phần nữa lần tới nữa đâu ba lần đâu ba lần để quay tình trạng mỗi ngày mỗi tốt nếu gia đình chịu hợp tác làm cho em về xoa bóp về mắt xoa dầu đó để cho làm đó là để cho nó nó nó được để giờ nó ngồi nó theo nó đi đâu có nổi nó cứng quá chứ rồi ờ, bây giờ mình phải vận động mình massage massage chăm cứu từ A tới Z cho nó rồi cho nó uống bây giờ tắm thôi bây giờ chưa giữ được à tắm, giờ, tắm buổi sáng hả buổi sáng cho nó ra hơi bây giờ còn còn vấn đề là phải phải phải massage và phải chăm cứu từ A tới Z cho nó vừa uống thuốc ờ, bác sĩ cho uống đi ờ, khám lại ta cái tâm thần thần kinh để cho người ta cho uống là nó, nó hồi phục lại đó cái này là bị cái bằng nhốt nước dưa rồi. cái này là bị phạt nặng quá đi sợ, sợ. hiểu không thấy gì chứ ngoài gì nó nặng gì lắm á nặng gì lắm á bắt ngồi chồng hổm teo cơ cho người là hên á sau này ngồi xe lăn luôn á chứ không đi được đâu rồi xong rồi tới hốc ông này xong là bắt đầu ngáp ngáp rồi đó là nhảy qua tới ông này <laughs> ông kế này nè tới ông này rồi, rồi xong ông này á lúc bắt đầu ngáp ngáp rồi đó thì mới đồ địa kiếm, hàng kiếm trong nhà anh em <laughs> trước này, con cháu sao trước, này con cháu ra chưa đâu nghĩa là giờ nào ngáp ngáp rồi đó thấy này ngáp ngáp rồi đó, đi kiếm người khác nghĩa là giờ nào chọn thấy vừa ý ok này mập phải không nhảy vô úp nữa thằng này mập mà mỗi lúc mỗi kiểu nha nhưng mà nặng nha đây là xây cái miếu rồi giờ mình đầu cúng này cúng ở trong đây là kêu cúng cái gì sư phụ đất đai dân trạch ủa sao mình không ra sao mà cúng ngay đây nhà trong nhà được hả cúng mà cúng mày à đây là cúng ờ, đất đai dân trạch cúng thì bằng đồ chai không luôn canh chua hả mấy bà à, nấu à, đầu tương không à thầy à, chứ có dặn mà dạ sư phụ dặn đừng đồ tương không hả tương không à cho ăn chay hết trời đập chai chụp hình hoài ta chỗ quá ta lấy đây ra cái Rút ra cái ừ, Không hỏi rồi Rồi ra cái chán nó coi, rồi ra coi Giống như lửa nè, ra cái, Để lên, thật thấy không? Nóng à Nóng Cũng kích đâu à. Rồi đó Nè, trong lũng này nè lấy ra lụm lụm lên đó rồi mình kêu siêu bụng đồng nào giờ tỉnh dạ. giờ để gì ơi thấy sáng suốt giờ dạ. hai mắt long lanh lên rồi đó dạ <laughs> long lanh đi ăn đi cắt cỏ bò ăn để đi cắt cỏ rồi về đừng có quậy nữa cười cả bên đó ngồi cười mấy chúng mà không chiếu rồi não nha cho cho cái não nó nó nó nó nó, nó. cho vô cái nấu ấm <laughs> não nữa nha bắt đầu lên đó, lửa lên rồi đó không giật rồi đó rút vô rút vô cho não nó động lên cho não sửa ấm lại nào cũng nhảy ra mà mà không không không không vịn này đang ngã rồi sao đè đó ừ. Dạ, nhẹ đâu không nhẹ đâu cái đó mới cái nhẹ rồi chưa để đưa lên đấy nhẹ không móc đưa uống rượu mà uống rượu vô mình bị nặng nữa đó cái như này luôn phê phải không cảm giác phê phải không <laughs> lửa trong nó trong nó đốt ra cho cái não nó nó, nó dịu lên cho nó nắp ấm lên như cái não mình bị lạnh quá rồi giờ dạ, cho vô cái não thành nóng rồi rồi cái này đó là đây rồi đó tôi xin nhận dạng nha tôi đưa mấy ông ờ, sẽ dọn dẹp rồi xong rồi đưa dạ à, chào ờ, cô chú với anh chị ạ à, thì hôm nay à, tôi cũng ghé qua đây thì trong quá trình mà chị bệnh cho anh hiểu á thì cũng có một số mạnh thường quân đã gửi tiền hỗ trợ cho anh hiểu và à, bà Ánh tức là mẹ của anh Hiểu à, à và tổng cái số tiền á mà các à, cô chú mạnh thường quân hỗ trợ cho bà bà Ánh và anh Hiểu là được 10 à, triệu thì à, hôm nay Phước sẽ trao cái số tiền đó cho bà à, và hồi đợt trước thì cũng có cô quỹ nước sông Thanh Tâm cũng đã gửi hỗ trợ 2 triệu thì Phước đã chuyển cho siêu phụ tức là cho chú Tám à và hôm nay thì Phước sẽ giao cái số tiền 10 triệu này à, cho bà bà Tư và trước khi giao này thì Phước xin mạn à, phép à, đọc cái danh sách của Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh Hiểu bị xiềng xích 16 năm nay thì trong đó có cô Chu Mai Sinh ở Lào 1 triệu cô Ngọc Anh ở Đức 1 triệu cô Tuấn ở Mỹ 1 triệu Facebook Thí Ngô 500 ngàn Facebook uh, Lê Angeles 2 triệu Facebook như ờ, Bình 300k Mạnh Thường Quân ẩn danh có số ghét cuối là 2042 500k Cô Lan ở Cần Thơ 400k Cô Thu ở Úc 500.000 à, đồng Zalo à, Tiến Trần 500.000 đồng Zalo Lương Hiền 500.000 đồng Facebook ờ, Hồng Quế 500.000 đồng Facebook ờ, Trần Tiên Mỹ 500.000 đồng Zalo An Khang 500.000 đồng à, bạn Hải Phong 100k và Facebook Trân Thi 200k à, tổng số tiền là 10 triệu dạ thì hôm nay Phước sẽ bàn giao với số tiền này cho bà dạ đây con gửi bà ha dạ rồi bà sẽ có vừa điểm liền con ha dạ rồi thì à, để mong về sau à, ảnh có thể được điều trị với lại bình phục hơn dạ thuốc thang á à, bên mà đông y với tây y á còn mà bên giờ là về cái tâm linh ảnh đã hết rồi giờ thì ảnh còn chuyển qua chế độ trầm cảm rồi thì bà có gửi lời gì không ạ à? gửi lời à, thăm à, tất cả mấy à, cô mấy chú ông mạnh thường quân để dạ. giúp đỡ để, để cho tôi có số tiền trị bệnh cho con thì tôi mong ơn dạ rồi thì một lần nữa Phước xin chào cô chú anh chị và các bạn hẹn gặp lại ở video sau rồi thôi con về luôn hả bà dạ, gửi lời À, tất cả à, mấy cô mấy chú à, để giúp đỡ dùm tôi dạ dạ dạ dạ rồi thôi vậy em chào tổng chào cả nhà luôn ha gắn giữ gìn sức khỏe ha ừ.